Chúng tôi là Dow Water Process and Solution đến từ Mỹ, tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cung cấp giải pháp cho nguồn nước. Tại Việt Nam, chúng tôi hợp tác với Tân Á Đại Thành để phát triển các dòng máy lọc nước RO công nghệ cao có sử dụng màng lọc RO của tập đoàn Dow sản xuất tại Mỹ. Máy lọc nước RO Tân Á, tinh khiết, chuẩn Mỹ, hỗ trợ người tiêu dùng 1 triệu đồng khi mua sản phẩm. Tân Á Đại Thành, tập đoàn sản xuất và cung cấp giải pháp tổng thể về nguồn nước hàng đầu Việt Nam